Đinh Gia Thọ lại là thiên đạo sinh dọn người dân của ta Nay Đinh Gia Thọ lại là thiên đạo quay đồ nít rằng Dân phòng đệ phủ thăng bốn Nhớ like, chia sẻ, rồi lên ký kênh, rồi ủng hộ kênh để giúp cho Đinh Gia Thọ là thiên tử sớm nhận quà khen Ai là fan mẫu của Đinh Gia Thọ là thiên tử xin hỏi bình luận nó tiền hen Nhớ ủng hộ Đinh Gia Thọ là thiên tử từ lên đến năm tương lai, từ rồi kiếp kiếp không mất kỳ này hen nếu như như thần nói tên của như thần cho ngài thiên tử biết thì ngài thiên tử sẽ nhận lúc phạt đợi chừng nào ngài thiên tử nhận được ba lúc cái chừng đó như thần nói tên cũng không có muộn nếu như ngài thiên tử chính thức là trên gia phật thiên tử thiên giới thế chừng đó ngài thiên tử sẽ nhận phạt mang tên thiên tử nghe số đời thì thiên tử nghe đừng đỏ tên nghe tôi đi thiên tử không tin như là chia sẻ mở đến giới phật thiên tử ủa ủa kìa hết rồi nó chết rồi sao nó chết rồi Vô không gọi đến chết phòng này thiên tử ché rồi sao bây giờ nhớ like chia sẻ ủng hộ đến cho thoại lý thiên đổi ai là fan mộ của tên giáo thoại thiên tử xin hãy bình luận lấy tiền nghe chứ không hỏi đến giáo thọ thì thiên tử từ đây cho đến năm tương lai định rồi kiếp kiếp không mất gì. hiền tự do sao mọi người nói mình là đến giáo thọ thì thiên tử hiền không biết có bị ờ, chân chấp ờ, ảnh không mình mới ờ, mình mới đổi tấm ảnh mới mình mới đổi tấm ảnh mới nhớ like xin thì ủng hộ đến gia phòng này thiên tử ai là phê mẫu của đinh gia thọ thiên tử xin lại bình luận nó tiền Chia like, chia sẻ ủng hộ đến chế phần lý tiến tử nha. Tự chơi đi sao ở mình là đến chế phần lý thiên tử á. Nay đến chế phần lý thiên tử chơi. Dân phòng địa phủ. À, thăng 4 nhớ like chia sẻ rồi đăng ký kênh rồi ủng hộ kênh để giúp cho linh lương thọ lên từ sớm nhận quả yên không biết chơi cái ờ, văn phòng điều phủ này có phá đảo được không mình hy vọng ờ, có hay mà không biết ờ, không biết văn phòng điều phủ này có nộp tiền không như like chia sẻ ủng hộ đến với phần đỡ lúc sư ba vệ sinh tới nhân ta, tôn ngọc không chính là ta, giác cái luận chính là ta, lúc ông chính là ta, lúc sư bá chính là ta, gia năm chính là ta, chính lên thanh niên chính là ta, nên gia thọ là để xin tội thiên tội hoàng đó thượng tương. Công ta lớn nhất của ngọc hoàng thời đó trên lục vàng Nói nhanh quá thì um, thông cảm cho nên gia thọ thiên tử gì đi nói nhanh quá thông cảm gì Ai là phê một của tinh gia thọ là thiên tội xin lỗi bình luận thế hiền. Bình luận nó thể hiện nhớ các bạn đến giáo phần lên chuyển đổi em hỏi hẹn gặp sau hẹn gặp người dân quốc tân xong nhớ like chia sẻ ủng hộ đến nhé phần thiên đối bye bye thằng